bao nụ cười ấy đã khiến cho tim anh Thì mơ rất với âm thầm vậy là chia ly Có tiếng anh lặng câm Về bên người ta anh đâu dám thương em nữa Thôi để tình cảm anh đi tất để chi Từ em nói với anh Anh còn nhớ tất cả Thì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã Em thì khác em vẽ được màu xanh Màu đỏ rất đẹp Là làm điều nơi xuất phát người tìm đôi thoát Về nơi thân lắm em có nhớ đâu bên người?